Tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến cái phần mà các bạn mong chờ nhất đó là phần chữa trị thì về cơ bản á chúng ta không cần phải chữa trị nhưng nếu mà bạn cứ thấy bạn thấy là những cái đốm đen đó cái khu vực màu đen đó nó cứ dần lan rộng ra và không thể nào biến mất được thì đầu tiên chúng ta hãy cách ly nó ra và chúng ta để giữ cho nhiệt độ nước khoảng 20 độ và ngâm muối với cái nồng độ là 0,3 đến 0,5 phần trăm khoảng một tuần hoặc là chúng ta sẽ ngâm cá với lại cái dung dịch à, axit azelinic hoặc là methylene thì khoảng từ 2 đến 3 ngày thì những cái vết đen đó nó cũng có khả năng dần dần biến mất hoặc mà chúng ta biết rõ ràng là cá bị bệnh đốm đen như vậy là do là do đang trong các khoảng thời gian phục hồi từ à, từ sau cái căn bệnh nấm trắng hoặc là do lỡ cơ thể thì cái và cái vùng đen đó nó có khuynh hướng rộng ra thì cũng có khả năng á, là cái sinh vật truyền truyền bệnh hoặc là ký sinh trùng nó vẫn chưa thể được khử trùng à, và tiêu diệt hoàn toàn do đó chúng ta cần phải tách riêng cá ra một lần nữa và phải ngâm trong muối có nồng độ 0,5% cộng với lại thuốc cộng với lại dung dịch à, axit asolinic trong vòng 46 ngày À, đối với những cái trường hợp mà à, chúng ta thấy là trước đó cá hầu như không bệnh những cái căn bệnh ví dụ như nấm trắng hoặc lỡ cơ thể bị thối đuôi nhưng mà vẫn có những cái vết cái ờ, đốm đen đó xuất hiện thì trong trường hợp này thì chúng ta không cần phải cách ly đặc biệt mà à, chúng ta giữ cái cái bể nước chính đó của mình nếu mà cái bể nước đó chúng ta không có à, quản lý nhiệt độ thì bây giờ chúng ta sẽ à, mỗi một ngày chúng ta sẽ tăng khoảng chừng 2 độ và chúng ta vừa quản lý cái nhiệt độ đó nó nằm trong tầm khoảng 20 độ đến 23 độ và cứ quản lý nhiệt độ như vậy khoảng chừng 4 đến 7 ngày thì những cái vết đen đó nó sẽ dần dần biến mất à, cũng nhưng mà à, với những cá thể mà vết đen nó dễ nổi lên thì nó cũng khi mà khi mà quay về nhiệt độ bình thường á nhiệt độ mà chúng ta không không có quản lý uh, cái độ ấm của của nước trong hồ á, thì cái vết đen nó cũng dễ nổi lên do đó thì nếu mà thành thật mà nói thì chúng ta không cần làm gì cả khi cái vết đen nó biến mất thì nó sẽ dần dần biến mất thôi